đánh này đánh đi nhanh lên tao mỏi tay lắm rồi đấy Lào xuống đánh nhau đi ốp con này đánh đấm gì kiểu đấy đánh bật ra ngay rồi đánh quái nào lại nào bắt đầu đánh thế này thì xong chết được em ơi bâu và đánh như đánh lại bị bật ra nè à? <laughs> mẹ đây người ta gọi là đá lông phải đánh lông mà cứu xé nhau trong lòng ấy Mẹ đập phát lại bật ra nó chuyện đéo <laughs> chặt lép phía đấy nhỉ đây người ta gọi là chuyên gia đạp lồng ấy con này khôn thế nhở đạp phát bung ngay khôn này con này cực kỳ khôn luôn tám phát rồi Ôi sợ, sợ mồi thịt mẹ Con này đá tinh vi thật Mày đá kiểu này mà bị sập thì thôi rồi Con mồi anh vả rồi tác dụng hết răng đá tinh vi này có mà đá đến chiều cũng chết